Trong boxing, chúng ta có một chiêu thức Lấy lực ở chân Dồn lực vào hông Tạo ra một quỹ đạo hình vòng cung Kết thúc lực ở tay Và gây ra một lực kết liễu có sát thương chí mạng khủng khiếp Xin giới thiệu Jackson Boy Đúng vậy, Hook là đòn đấm mạnh mẽ nhất trong boxing bởi vì ngoài dùng lực của toàn cơ thể, nó còn tạo ra một lực quán tính khủng khiếp khi vùng tay. Hook đi theo hình vòng cung nên bạn có thể dễ dàng vòng qua tuyến phòng ngự của đối phương. Trong hầu hết các pha lốc ảo, ta đều thấy dấu răng của Hook. Vậy làm sao để có một cú hóc chuẩn và lợi hại? Đầu tiên, bạn hãy tiêm bức xạ gamma vào cơ thể nếu may mắn sống sót, bạn có thể biến hình thành hắc khi nóng giận. ta Thực ra, nếu các bạn thành thạo các video trước của tôi thì triển khai đòn hốc là rất dễ bởi vì ngoài lấy cánh tay theo hình vòng cung thì nguyên lý hoạt động của nó chả khác mấy đòn còn lại cả. Vậy thì xác minh lại là tại sao bạn ấy không thuộc bài? Con năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả cứ phải tôi tôi đấm cho mình áp rồi nhưng tôi vẫn sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một đòn hốc chuẩn Hãy bắt đầu với hốc tay trước. Đầu tiên, như thường lệ, hãy vào trạng thái phòng thủ. Ở đòn đấm này, ta cần mở rộng khuỷu tay ra khỏi một góc 90 độ. Tay còn lại phòng thủ. 3 điểm, nắm đấm, củ trỏ và va phải song song với nhau. Không quá thấp. Đảm bảo vai của bạn đủ cao để bảo vệ cằm Bạn có thể xoay tay ngang nếu mục tiêu ở xa và để tay dọc nếu mục tiêu ở gần. Điều này không ảnh hưởng gì tới chất lượng của cú đấm. Và cuối cùng, hãy lấy lực ở hông bằng cách di chuyển đầu gối của bạn theo cú đấm. Với đòn hút tay sau, ta làm tương tự như đòn cross Hãy xoay đầu gối và lái khuỷu tay của bạn bay theo quỹ đạo của cú đấm. Đảm bảo vai của bạn đủ cao để bảo vệ cằm. Trong hầu hết các đòn đấm, bạn đều có thể bước một chân lên để lấy nhiều được hơn. Đòn hốc rất hiệu quả khi kết liễu, hãy set up combo để cài một đòn hốc chính xác. Thậm chí, bạn có thể tung ra double hốc bởi vì đối phương sẽ không ngờ rằng bạn tắm hai lần trên một dòng sông, bất ngờ chưa thằng Đây là bộ combo 1, 2, 3 kinh điển Không đặc biệt hiệu quả khi body shot Hãy cài cú body shot cực thốn vào gan để đối thủ lộ sơ hở Các bạn làm tương tự với đòn trỏ, chỉ khác là thay vì giơ cú đấm, bạn hãy giơ củ trỏ của mình lên. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. Nhớ để lại ý kiến đóng góp để mình ra thêm các video chất lượng hơn.